alo à vâng kênh đánh sập chủ lô cho 886 lộc phát phát lộc của chúng tôi xin à, kính chào tất cả quý vị và các bạn xin kính chào tất cả mọi người à, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh đánh sập chủ lô 6886 của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé thì uh, buổi tối thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 hiện tại bây giờ đã là 19 giờ 33 phút thì lời nói đầu tiên cho mình gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em chúc tất cả bạn bè đã và đang đồng hành xem video của kênh cũng như tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình các bạn nhé thì ở trước màn nhỏ của anh em và các bạn giảng biệt năm số hôm nay đặc biệt có dạng 776 561 các bạn nhé 77561 càng năm độc thủ đề 61 chạm của nó là chạm 1 và chạm 6 thuộc tổng 7 ngày hôm qua thì à, chạm 67 thì hôm nay là chạm 61 các bạn nhé về phần lô tô ngày hôm nay thì rất tiếc đầu 3 đã bị câm Còn tất cả các đầu nổ tương đối đồng đều các bạn nhé Về phần song tổ lô ngày hôm nay thì có cặp 16 <coughs> Và 61 12 21 Đấy còn à, Về phần lô hai nháy của ngày hôm nay thì có con à, 89 2 nháy 91 2 nháy à, nó về chúng ta 73 hai nháy 58 hai nháy các bạn nhá lô hai nháy hôm nay khá là nhiều các bạn ạ còn à, về phần kép bằng thì có 77 88 à, là hai con lô kép bằng của ngày hôm nay ok xịn thì à, vừa rồi mình cũng đã điểm qua cái kết quả hội đồng giải số đã cho ra cách đây à, một tiếng đồng hồ các bạn nhé còn à, chúng tôi xin được à, dự đoán thắng thôi chúng tôi luôn luôn công khai và để lời luôn luôn minh bạch các bạn nhé thì uh, trên uh, video ngày hôm nay chúng tôi xin chia buồn anh em xin chia buồn anh em ngày hôm nay trên video thì chúng ta đã không được uh, chiến thắng chúng ta đã không được chiến thắng ở trên video các bạn nhé chúng tôi chốt là độc thủ lô 74 xong thủ lô là 51 và 52 thì uh, 51 52 thì nó lại về lộn cho chúng ta đó là con 25 chúng ta là đã về lộn ạ còn là về phần độc thủ lô thì con 74 thì nó về cho chúng ta con 73 hay nháy các bạn nhá khá là tiếc ấy Nhắm đề thì chạm 58 thì nó về cho chúng ta giảm 16 Thì ngày hôm nay ở trên video chúng ta đã không được ăn Thì ngày hôm qua là mình đã nói rồi Văn nghệ trà đá bị hơi thì anh em chơi trên video Còn chơi to lên lớn thì chơi trên Zalo Zalo của ngày hôm nay thì uh, chúng ta đã đại thắng đại đại chiến các bạn nhé Mình chốt cho bạn Chu Sinh Bạch Thủ Lô là con 56 à, Vào lúc 15 giờ 35 phút và bạn điện thoại lấy cho mình dàn tứ rủ đề thì mình chốt cho bạn dàn 6 số đề 5445 1661 à, 4774 ở đây các bạn nhá thì đã ăn được bạch thủ đề đó là con 61 này bạch thủ lô đó là con 56 này tự tin ok này bạn gọi à, cho mình hỏi tự tin không mình bảo tự tin về dàn đề cũng như là bạch thủ lô các bạn nhá thì dàn đề 6 số ở đây thì bạn đã ăn được con bạch thủ đề con 61 ở đây đấy vào lúc 15 giờ 48 phút đây các bạn này thì bạn chú sinh thì ờ, Zalo uh, mình cũng như uh, video mình đã thu phí sau đấy còn uh, ở đây thì uh, đây bạn chú sinh ở đây thì uh, lúc mình chốt cho bạn thì bạn đã kết bạn với mình mà sau khi ăn lồi thì bạn đã chặn nick đã không phải chặn nick mà hủy kết bạn thì không biết bạn có chặn nick nữa hay không thì đây bạn à, đã có cái ở trên video tại anh em đã xem đã thấy đã có chữ kết bạn này các bạn nhá đấy bạn hủy kết bạn rồi thì mình bắt buộc phải kết bạn lại hoặc là có thể bạn gắn nick thì mình không thể được các bạn nhé đấy thì uh, quá đạn và quá được rợi nha bạn các bạn nhé thì uh, trên video của ngày hôm nay thì chúng ta không ăn nhưng trên Zalo thì được ăn đây này đây bạn chú sinh này thì bạn đã à, nói với mình này à, nếu đồng ý thì ok cho mình nhé thì ok bạn nhưng anh em làm ăn uy tín lịch sự lâu dài mình đã nói rồi nha chứ làm ăn chặn nick hoặc không trả lời toàn là không tồn tại bạn ok thì mình đã chốt cho bạn nhé thì bạch thủ lô 56 này và bạn đã gọi cho mình và dàn đề ở đây thì quá là rực rỡ và quá là tưng mừng rồi thì à, không biết là à, bạn đã à, có cái tính cách cũng như có cái uh, tình cảm như thế nào thì mình cũng uh, không biết được các bạn nhé đấy bởi vì Zalo mình đã thu viết sau thì uh, tất cả anh em đã thực tâm thực lòng uh, thì anh em uh, chơi được thì anh em chịu được thì ăn thì anh em hãy gửi phí cho mình các bạn nhé còn ăn mà không gửi phí rồi ăn à, chặn nick này nọ thì nó không được tồn tại các bạn nhé ờ, không được tồn tại các bạn nhé đấy rồi thì à, để đến phần số cho em trên tham khảo vào ngày mai ở trên kênh đánh sắp chủ lô 886 của mình thì à, mình cảm ơn 542 lượt xem và 34 lượt like các bạn nhé Mong rằng anh em xem thì like thật nhiều và đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé. Ok chưa? Rồi thì à, phần chốt số vào ngày mai cho anh em chơi thì trước đi khi đi đến phần chốt số thì mình sẽ giới thiệu qua kênh của mình ở đây. Đó là kênh đánh sập chủ lô 6886. Đây là cái giao diện chính của kênh mình. Đây là giao diện chính của kênh mình thì anh em hãy gõ từ khóa đánh sập chủ lô 6886. Và dưới này là một kênh đã có 750 người đăng ký ở đây nữa thì anh em hãy qua hai kênh này mình sẽ phát video cả hai kênh nữa các bạn nhé còn ở dưới này thì có một cái kênh phụ một cái kênh phụ mình thì đây một kênh phụ mình đã có 30 người đăng ký cũng như một kênh đánh sập kiểu lô tứ sáu của mình thì hiện tại mình chưa làm hai kênh này bởi vì sao mình sẽ làm kênh chính đấy anh em hãy đăng ký hai kênh chính của mình cũng như đăng ký kênh phụ mình đây đề phòng trường hợp đề phòng trường hợp kênh chính của mình bị đánh thì anh em còn kênh phụ đây đã có 30 người đăng ký anh em hãy gõ kênh đánh sập chủ lô 6886 lộc phát phát lộc của chúng tôi và nhấn biểu tượng chuông hai vạch đây các bạn nhé anh em hãy lưu lưu ý nhé kênh có 30 người đăng ký còn kênh chính của mình tên thì đã có 4.400 à, người đăng ký các bạn nhá ok chưa đây là kênh chính của mình và tiếp tục một dưới kênh này 750 người đăng ký còn là cái phần chốt số cho em chơi tham khảo vào ngày mai thì cầu lô thì ra là mình chỉ sẽ mà và bây giờ mình sẽ bắt cầu lô đó là độc thủ con 57 song thủ 6776 thì uh, phần cầu lô thì mình sẽ chỉ cho anh em ở đây nhá các bạn nhá chúng ta có con 0 ghép tới con 8 và con 8 ghép tới con 4 thì 08 thì nó về 80 84 thì nó về cho chúng ta 84 các bạn này 0 ghép với con 9 và con 9 ghép tới con 8 ở đây thì à, chúng ta đã ăn con 89 à, hai nháy và con 90 à, và phần ngày mai thì con 5 ghép tới con 7 thì ngày mai mình bắt thủ độc thủ lô đó là con 57 còn xong thủ lô ngày mai đó là con 76 và 67 cho anh em ở đây các bạn nhé sau 7 76 là xong thủ lô độc thủ 57 Chạm đề ngày mai ở đây thì à, chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục cái phần cầu đề cho anh em ở đây Cầu đề cho anh em ở đây thì anh em cũng đã biết rồi các bạn nhé Anh em cũng đã biết rồi các bạn nhé thì vào ngày mai thì cầu đề thì tiếp tục đường cầu thì mình sẽ bắt cho anh em cầu đề vào ngày mai đó là chạm 3 và chạm 5 thì ở đây chúng ta sẽ có chạm 2 chạm 6 thì chúng ta ăn được chạm 2 này tiếp tục chạm 47 thì chúng ta ăn được chạm 7 này tiếp tục đường cầu nữa đó là chạm 60 thì chúng ta ăn được chạm 61 này và ngày mai đó là ngày 28 thì mình sẽ bắt cho anh em đó là chạm đề đó là chạm 3 và chạm 5 cho anh em chơi tham khảo chạm đề nhé chạm đề các bạn nhé đấy chạm đề đó là chạm 3 và chạm 5 các bạn nhé cùng kết thì anh em vào không trùng không kết thì không nên vào Đấy, video thì mang tính chất văn nghệ trả đá với hơi 50 điểm 20 điểm 50 điểm quay đầu trở lại thì anh em kết trùng người chơi lên video còn chơi to đánh lớn thì không nên chơi lên video các bạn nhé chơi to đánh lớn thì không nên chơi lên video thì uh, nó bị lộ cầu rồi đấy và chúng tôi chốt thời gian nó rất chi là ngắn đấy rất chi là vội vã rất chi là ngắn còn anh em à, chơi to đánh lớn à, thua tha lợn nân đấy muốn à, được vào bờ thì hãy nhanh tay kết bạn vào zalo cầu kín của mình 0385 545 656 để được vào bờ các bạn nhé 0385 545 656 thì chúng tôi có đội ngũ nhân viên chốt số cầu ký cử ăn cao đấy thì anh em thua tan ở đơn thì nhanh tay các bạn để được vào bờ các bạn nhé rồi cuối video chúc cho anh em một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu của mình đấy thì mong rằng ngày mai chúng ta sẽ đại thắng đại chiến chủ lô các bạn nhé và anh em xem thì hãy cho kênh một nút like một nút đăng ký kênh các bạn nhé xin chào và chờ tin vui anh em vào ngày mai xin chào tất cả mọi người